Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình Thì um, giống như mình vừa nhận định xong cho anh em cái trận giữa thằng Philippines và thằng um, Myanmar trong cái uh, lượt thi đấu thứ tư tại bảng A Thì um, đó cũng là lượt đấu cuối cùng của thằng Myanmar và Philippines rồi Thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm một cái trận đấu của bảng A và lượt cuối cùng nữa nha anh em Để giải quyết quyết định à, hai đội nào sẽ đi tiếp vào bán kết Thì um, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em trong hai cái trận này Đó là trận của thằng Campuchia và Indonesia đội chủ nhà nha anh em thì hiện tại vị trên bảng um, xếp hạng á, thì thằng Indo đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 vòng đấu trong khi đó Campuchia có một cái sự thất bại trong những trận sau thì anh em thấy trận đầu tuy Campuchia đã cực kỳ hay thắng thằng um, th trận đầu thì um, một chút mình sẽ công bố thì anh em thấy Campuchia đang có 4 điểm sau 3 vòng đấu. Nếu trận này Campuchia không thể thắng được thằng Indonesia thì Campuchia sẽ chính thức bị loại khỏi vòng bảng và không được tiến vào vòng bán kết nữa. Đó, thì mình sẽ đi vào cái um, thành tích gần nhất của hai đội. Thì anh em thấy bên phía Indo trong chuỗi 10 trận gần nhất á, thì Indo đã thắng được 8 trận và để thua hai trận trước U22 Việt Nam thôi. Còn nhà, um, những đội bóng khác thì Indo toàn thắng nha anh em. Còn trong khi đó, trận đầu tiên khai mạc của um, chơi game 32 thì uh, Campuchia có thắng thằng uh, Timor Leste với cái tỷ số là 4-0 đó nhưng trận sau để hòa Philippines với cái tỷ số là một đều thì tính theo cái phong độ của thằng uh, Campuchia cũng đang có một cái chiều hướng tốt nhưng mà để thua thằng Myanmar với cái tỷ số 2-0 đó trận này gặp khó cho Campuchia là gặp thằng uh, À, thì anh em cũng thấy cái phong độ của nhà vua Đông Nam Á đang không tốt nhưng những trận cuối. Trong khi đó, trận này rất khó cho đội tuyển Campuchia. Đó thì anh em thấy Campuchia đang có à, 4 điểm thôi. Nếu mà Campuchia muốn đi tiếp vào vòng trong á thì phải xem theo xem theo thằng Myanmar nó có à, thắng được thằng Philippines hay không nếu Myanmar thắng Philippines thì Campuchia sẽ không cần phải đá nữa thì uh, Myanmar mà thắng được Philippines thì Myanmar sẽ vươn lên vị trí 9 điểm rồi thì uh, lúc đó thằng Campuchia có thắng với cách biệt 18 bàn cũng vẫn không ký dí kịp thằng Myanmar nữa thì đó à, phải xem theo cái trận đấu của thằng Myanmar đó trong bữa đó trận đấu của Myanmar diễn ra trước Indo diễn ra sau nha anh em thì bởi vậy nếu mà cái trận đầu mà Myanmar để thằng Philippines ăn á, thì thằng Campuchia này nè nó sẽ cố gắng để um, thắng thằng Indo để lấy cái tỷ số là 3 điểm để được 7 điểm để có thể tiến vào hoặc là um, còn Myanmar mà thắng trong lúc 4 giờ thì thằng Campuchia sẽ có một cái phong thái là đã từ từ chậm rãi lúc đó thua cản rồi đó thì um, mình sẽ tiến vào cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong hai cái lịch sử đối đầu năm 2017 và 2019 á thì thằng Indo toàn thắng thằng Campuchia với cái tỷ số là 2-0 đây anh em thấy trên màn hình hai trận đấu gần nhất thì um, Indo toàn thắng nha anh em còn um, trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái năm đó đối đầu á, là thằng um, Indo ăn vào phút thứ 20 và nâng tỷ số lên 1-0 là phút 83 và tỷ số 2-0 đó. Thì anh em thấy trong năm đó thằng Indo và Campuchia thì nó cũng vẫn là như vậy nha nhưng mà ăn được với cái cách biệt là chỉ có 2-0 thôi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 Indo trong cái trận này nhưng mà anh em đầu tư sao cho hợp lý trong cái trận này nếu mà thằng Indo ăn với cái tỷ số 1-0 anh em vẫn thắng đó. Thì anh em có thể chờ ra sân 10 đến 15 phút thì anh em hạ vào cái mã kèo là thằng Indo chấp 0.5 thì anh em cũng biết sẵn rồi trận này Campuchia sẽ cố thủ cố thủ để xem xét sơ hở của Indo thì Campuchia mới có thể có được cái sức tấn công đó vô 15 phút đầu thì chắc chắn là sẽ không có bàn thắng rồi bởi vậy anh em chờ 15 à, sau 15 phút kèo nó tụt xuống 0.5 thì anh em vào tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao đó bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong trận đấu này luôn thì mình có chốt cho anh em ba cái mã kèo trên màn hình để anh em đầu tư thì anh em biết cũng biết rồi trong hai lần đối đầu hai này gặp nhau thì không có lần nào tỷ số qua ba bàn thắng hết thì anh em có thể đầu tư uh, Indo chấp 0,75 nè nếu Indo ăn 21 hoặc 10 đó, thì anh em vẫn húp được cái mã kèo Indo chấp đó. Còn anh em quýnh mã kèo một quà thì nếu mà Indo ăn một không hai một anh em quà chứ anh em không có thắng được thì bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang để anh em chờ đợi kèo nó có thể um, giúp anh em một cái lợi thế để cho anh em có thể thắng kèo dễ hơn đó còn trận này thì anh em cứ nằm vào cái mã xỉu ba thôi đó anh em nằm vào mã xỉu mạnh tay không cần gì anh em phải suy nghĩ trong trận này hết á thằng Indo á, là nó đã chắc chắn được cái vé đi vào vòng trong nó gặp Việt Nam trong cái trận sau rồi đó. nó không cần phải đá nữa anh em nó không cần phải đá nữa cho dù nó có thua nó có thua nó cũng chả có mắc mát gì hết nó cũng đã tiến được đi tiếp vào vòng trong rồi trong khi đó anh em cứ nằm cái mã xỉu mạnh cho mình đi hiệp 1 thì anh em vẫn nằm thằng Indo chấp chấp không đó hiệp 1 vào Indo chấp không chấp quà chấp đá đồng luôn nha anh em đó thì hiện tại hiệp 1 đang chấp 0.25 0,25 anh em chờ ra sân 5 10 phút kèo hạ xuống còn đá đồng anh em vào qua kèo Indo đá đồng tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nữa đó thì uh, đó là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận uh, nhà vua Đông Nam Á của Campuchia và thằng Indonesia thì anh em nào á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 nhận định và phân tích xong cho tất cả anh em cái trận giữa Indo và Campuchia thì anh em nào đang xem thấy hay á để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký để anh em có thể nhận được những video sau dưới hóm nhất của mình hẹn gặp lại anh em ở những video sau